À, xin à, mến thưa quý bà con cô bác Minh Toàn uh, đang à, lưu thông ở trên cái tuyến đường uh, đi về phía Hạ Long Và Minh Toàn đang lưu thông ở đây là tại uh, Hạc Khẩu uh, Vào chợ đấy và sẽ gửi hình ảnh đấy đến quý bà con cô bác Để, để uh, theo dõi những uh, cái video mới uh, Và nhận được những uh, video, thông báo khi mà kênh uh, đăng những video thú vị thì, uh, Rất mong quý bà con cô bác hãy nhấn nút đăng ký kênh để à, được theo dõi những video mới thú vị nhất và mến thưa quý bà con các bác tại đây là ngã tư ao cá của Hạ Long và chúng ta vừa đi qua bến xe bãi cháy đây nếu mà đi Hạ Long bay quý bà con các bác cũng có thể là rẽ phải đường này để mà Rẽ phải đường này thì chúng ta có thể đi Hạ Long Bay được. Đường này không phải là đường chính xuống Hạ Long Bay nhưng mà nó nối ra cái đường xuống Hạ Long Bay và đường cũng khá to để mà chúng ta đi. Minh Toàn đi tìm cái ờ, sân ờ, đánh bóng chuyền nhưng mà cũng ờ, khu vực này cũng rất là ít quý bà con có bác ạ rất là ít sân ở đằng trước mặt thì có một sân của phòng cháy chữa cháy nhưng mà cũng khá là đông và đây là cái khu biệt thự cao cấp đồi thủy sản của Hạ Long đây là cái đường lên và như quý bà con đang thấy là trên đồi này đang xây dựng rất là nhiều về các căn biệt thự người ta gọi đây là khu đồi thủy hải sản à, đồi à, thủy hải sản Hạ Long khu biệt thự đồi thủy sản Hạ Long Minh Toàn à, xin phép à, ra trái đây để vào cái khu à, khu vực này đây là cái khu à, ngã ba ba lan xe chạy bùi quá bà con ta vừa đi qua cái đường vào nhà máy ờ, nhà máy đóng tàu Hạ Long và cũng như là tên gọi khác là nhà máy đóng tàu Ba Lan Đoạn vừa rồi quý bà con à, cô bác cảm thấy nó đông một chút bởi vì là đấy là chúng ta vừa đi qua cái uh, chợ Ba Lan tôi nhìn em gái kia sợ quá giống như kiểu mà bị nhiệt phép rẽ trái ở đây để lên ờ, nhà máy ờ, lên cái khu công nhân ở của ờ, nhà máy gạch Tốt Tô và đây đây có một sân bóng chuyền ở đây nhưng mà không thấy người đánh ồ oh. thấy người đánh rồi thôi mình toàn chỉ phép quay trở lại thôi la la la la Cậu bé mập Đáng yêu quá Đây là chúng ta đang lưu thông trên ờ, đường giếng đáy Ông ta rẽ trái đây có thể chúng ta cũng đi ra Hạ Long Đây Chúng ta rẽ trái đây là rắn từ ờ, ao cá của bà con À, đây là bệnh viện à, bãi cháy à, có em gái em lạc rất chi quá